bởi đội trang phục pháp chơi thật tự tin hơn và Kurs bây giờ không có cửa đánh lại một Superman cái quan trọng đó là một ma lâm chiêu thức cái gì không, thế này nó không thể trúng được và Kurs chịu rồi nhận được thì bị đẩy